và chúng tôi đang giới thiệu cho quý vị đó chính là chiếc xe Honda Civic sản xuất cuối năm 2009 đăng ký ngày 25 tháng 11 năm 2009 sản xuất cuối 2009 nên đã lên form mới rồi quý vị nhá đèn đằng trước là đèn thâm rồi đèn đằng sau là đèn lục lăng rồi mặt ga lăng ờ, phía trước này đẹp hơn rất là nhiều Đấy, thân vỏ thì à, không thể không phải nói đến rồi không bàn về xe quý vị nhá Chúng tôi dám khẳng định bằng văn bản với quý vị luôn Là một chiếc xe này là một chiếc xe số 1 Việt Nam Xe ở hãng mới như thế nào thì chiếc xe này nó cũng gần được như thế quý vị nhá Chiếc xe ở hãng mới như thế nào thì chiếc xe này nó cũng được gần như thế Chiếc xe ở hãng đi sướng như thế nào thì chiếc xe này cũng đi sướng như vậy Tí nữa đi vào từng phần chi tiết của chiếc xe này thì tôi sẽ chứng minh cho quý khách hàng à, được biết cái mẫu sản phẩm này quý vị nhá một chiếc xe có thể nói là như mới tinh như vừa mới ở trong hãng ra Đấy, chủ nhân là bác sĩ quân y ở à, trong một bệnh viện lớn tại quân đội cho nên sử dụng chiếc xe này rất là kỹ luôn quý vị nhá đấy sử dụng cực kỳ là giữ gìn luôn hàng ghế sau và cái ghế phụ phía trước gần như không có người ngồi nha quý vị nhá chỉ có mình bác sử dụng thôi và chưa bán cho ai cả và chúng tôi mua của chính chủ luôn quý vị Đấy. rất là đẹp một chiếc xe có thể nói là giá thì là giá của xe cũ nhưng mà xe thì lại là xe mới quý vị nhá không phải là quảng cáo uh, quá lên đâu nhưng mà chúng tôi dám khẳng định và còn cam kết bằng văn bản cho quý vị luôn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 không một vết xước từ những cái bậc bước cũng không một vết xước luôn quý vị nhá như tôi ờ, quay thật kỹ cái thì quý vị thấy luôn tên tư nhân một chủ sử dụng từ mới mình bác ấy đi từ mới đấy và chưa bán cho ai cả và chúng tôi mua của chính bác ấy luôn chính chủ luôn đấy, suốt ngày chỉ để trong bệnh viện thôi không đi đâu cả đấy, cho nên cực kỳ là mới luôn chúng ta thấy thân vỏ đẹp chưa căng ghét chưa như mới tinh chưa đấy, tí đi vào từng phần chi tiết thì tôi sẽ chứng minh cho quý vị luôn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 mặt ga lăng à, à, với hai cái đường viền inox chạy sang hai bên và chính giữa là cái biểu tượng Honda nổi tiếng một thương hiệu ô tô nổi tiếng của Nhật Bản đặc biệt tiết kiệm nhiên liệu nhá nhiên liệu của chiếc xe này nó chỉ nằm trong khoảng hơn 6 lít xăng trên 100 cây thôi quý vị nhá cho cái động cơ 1.8 chạy rất là bốc luôn Đấy, rất là rộng rãi và điều đặc biệt nữa là chiếc xe này nó vẫn giữ được cái dáng vẻ gì đó hiện đại quý vị nhá trẻ trung và cũng rất là thời trang luôn quý vị nhá đấy, đây cái mặt cabo của nó đây không có một vết xước không có dấu hiệu gì của sự cong vênh quý vị nhá tất cả còn rất là khớp khít luôn đây chúng ta nhìn thấy nó khớp khít chưa ấy rất là khớp khít luôn một người một chủ từ mới đây cái mặt la răng của nó đây đấy chúng ta thấy chưa không một vết xước và vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn quý vị nhá đây dàn lốp này là dàn lốp thứ hai mà chủ nhân người ta vừa mới thay ra quý vị nhá mới đi hết một dàn lốp thôi chạy đúng 8 vạn xịn quý vị nhá bao uh, test tất cả các loại hãng trên toàn quốc luôn đây lốp của nó đây chúng ta thấy vẫn còn dày bịch luôn quý vị nhá đấy khoang lốp này vẫn còn xanh lét đấy mặt là răng thì chúng ta đã biết rồi quý vị nhá đây tôi quay cận cảnh chiếc xe này đây thật sát về phía sườn của chiếc xe không thấy một vết gợn quý vị nhá chiếc xe này là chưa có một tí ma tít nào luôn quý vị nhá đây đây ta nhìn cái gót khoang lốp đây ui trời ơi, tất cả mọi thứ nó vẫn còn xanh lét lẹt lẹt luôn quý vị nhá đấy đây cua lốp đây quý vị đấy, vẫn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy, chúng ta không bàn về xe quý vị đấy tiện đây tôi quay cả gầm cho quý vị và các bạn xem luôn xem là gầm của nó như thế nào quý vị nhá đây gầm của nó đây đấy chúng ta thấy chưa ui ôi sáng trưng như mới tinh quý vị ạ một chiếc xe đến các cái sơn dấu của các con ốc ở dưới gầm này cũng còn nguyên luôn quý vị nhá đấy chiếc xe này tôi quay hơi kỹ một chút đây sơn dấu đây đấy đến cái sơn dấu này của các con ốc ở dưới gầm đây này quý vị này đấy nó còn vẫn còn sáng còn vàng và đấy chúng ta thấy chưa này các cái cụm phanh của nó này vẫn còn vàng ươm này quý vị này đấy chúng ta thấy nó như vừa hãng ra vậy đấy, chúng ta thấy cực kỳ mới một chiếc xe độc nhất vô nhị ở Việt Nam luôn đấy cái mặt la răng phía sau đây về cái lốp này cũng còn rất là dày nha quý vị nhá đây gót khoang lốp đây Úi dồi, sáng trưng cua lốp đây quý vị đấy không mẹ một bị đắp ma tiết một chút nào luôn quý vị nhá rất là sáng luôn quý vị đây cận cảnh phía bên sườn bên phụ đây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 để mua một chiếc xe mới tinh thì thay vì cái việc đó chúng ta mua chiếc xe này giảm được rất nhiều tiền luôn bây giờ vào nội thất bên trong vào nội thất bên trong thì chúng ta thấy độ mới của nó như thế nào đây ấy chúng ta thấy chưa tạp lồ tạp bì mới tinh chưa Tín tôi quay cái vô lăng thì chúng ta theo ngất luôn Đây, đấy zin đến từng chi tiết zin đến từng con ốc ốc vẫn còn sáng trưng như vừa hãng nha quý vị nha. đây ấy ốc vẫn còn sáng trưng như vừa hãng đây đến cái bậc bước nha quý vị nha đây cái bậc bước này không một vết xước quý vị nha nhựa vẫn còn như mới tinh luôn như vừa hàng đây, chốt cửa đây, như kiểu mới đóng ra đóng cửa ra vào có một vài lần này đây, đây các con ốc này ấy vẫn sáng trưng này. các con ốc này ấy chúng ta thấy làm gì có xe nào trần đây ui rồi như mới tinh quý vị ơi làm gì có chiếc xe nào nó đẹp như thế này đây đây các cái nút nút bấm này không mòn mờ nhá không bị mòn mờ không bị xước một tí nào luôn quý vị nhá này vô lăng này ui rồi ôi vô lăng này chúng ta nhìn này đấy các cái khóe vô lăng này vành vô lăng này mặt còi này ui rồi ôi như xe mới tinh quý vị ạ này đấy các cái khóe này ui ôi làm gì có cái xe nào lại mới như thế này quý vị đây tắp lô của nó đây tắp bi đây này mặt còi này vô lăng à cần số này vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn quý vị này đấy nhựa của nó này tất cả mọi thứ sáng trưng trừng trừng luôn quý vị nhá đấy này cái mặt là tắp bi cửa của nó đây quý vị ui dồi, nhựa này vẫn còn sáng trưng này các cái tay mở cửa này không nó còn đây chúng ta hay kéo này ra mà nó còn không bị mòn sơn ở chỗ này tí nào luôn xe mới mới như thế nào thì xe này nó mới như thế quý vị đây này đấy sáng trưng chưa quý vị rất là đẹp luôn quý vị nhá đấy tôi đã giới thiệu quý vị rồi đây từ cái bậc lên xuống này, này các cái ấy cửa này nó còn sần mới như thế này cơ đấy chúng ta thấy chưa cực kỳ đẹp đến cái bậc lên xuống còn không bị xước nữa đây ta thấy ốc ui ôi sáng trưng sợ quá đấy hàng ghế thứ hai đây quý vị cũng được bọc da cao cấp rất là đẹp rồi đây cái tắp bị cửa của nó đây cực sáng đây tay cửa đây mới tinh chưa Ủa, kinh khủng đây, các cái con ốc này đây chưa một lần mở quý vị nhá sáng trưng như vừa hãng luôn đây chốt cửa của nó đây quý vị ui dồi, ôi sáng trưng trần đây một chiếc xe mới như vừa hãng luôn quý vị đây bật lên xuống của cái ghế sau đây cũng không một vết xước quý vị nhá đấy ghế sau này không một vết xước chỉ có bụi thôi chứ còn chưa một vết xước nha quý vị đấy này các con ốc chân ghế này ấy nó sáng trưng như thế này cơ mà đấy Chúng tôi dám khẳng định đây là một chiếc xe có thể nói là có 102 ở Việt Nam quý vị. À, chúng tôi đang giới thiệu cho quý vị đó chính là chiếc xe đây vô lăng của nó đây mới cứng cựa sợ chưa đây sờ vào những cái này nó vẫn còn phấn phấn đấy sờ vào cái này nó vẫn còn phấn này đến cái cái bậc bước của bên lái nó còn không xước đấy đến cái bậc bước của bên lái đây còn không bị xước một chút nào đấy, giá thì bằng Spark bằng i10 bằng morning đây chốt cửa đây đấy, này các con ốc đấy này các con ốc sáng trưng luôn à, đấy sơn dấu của nhà sản xuất này đấy các con ốc này này đấy sáng trưng như vừa ở hãng các cái hốc cửa này đây tắp đi cửa của nó đây quý vị không một vết xước quý vị nhá nhựa tươi sáng như vừa mới ở hãng ra luôn đây cái tay mở cửa này là ở chúng ta hay mở nhất đây kéo ra cái vào chỗ này nó sẽ bị bạc nhưng mà đây chiếc xe này thì không nha quý vị nhá đấy siêu phẩm chưa quý vị keo chỉ thì tôi không quay đâu quý vị nhá keo chỉ thì không quay làm gì cả đây hàng ghế thứ nhất đây đấy kinh khủng khiếp ừ, kinh khủng này chốt cửa này đấy sơn dấu của nhà sản xuất mới cứng cựa đây đi vào cái cốp sau này nữa để cho quý vị và các bạn xem luôn quý vị nhá này nhựa đấy mới chưa đây cái đuôi đèn này chưa một lần mở này đấy các cái đuôi đèn này chưa một lần mở này sáng trưng này quý vị này đây đấy kích của nó chưa một lần hạ đất nha quý vị nhá kích chưa một lần chạm đất quý vị nhá lốp dự phòng vẫn là rút lốp dự phòng theo xe luôn đây chúng ta thấy chưa này ấy sáng trưng trực trừng như mới tinh quý vị nhá cực mới luôn này các cái chốt nhựa của nó này Ui, ui sáng thế sao mà lại một chiếc xe nó đẹp đến mức độ như vậy như mới tinh nha quý vị nhá còn bây giờ tôi xin phép quý vị là chúng tôi đi vào cái phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ quý vị nhá đây vô lăng của nó đây cận cạnh nhá mới tinh mà quý vị một chiếc xe mới như thế nào chiếc xe này nó như thế đấy ổ cd 6 đĩa bác này bác chưa độ gì đâu đấy âm thanh nghe rất là hay luôn quý vị nhá nổ máy đấy nổ máy đây 8 900 vòng trên một phút không có một đồng hồ báo lỗi nào âm thanh nghe rất là hay và đây là số km chuẩn của nó luôn quý vị nhá đấy bây giờ tôi nổ máy tôi dở máy ra thì chúng ta thấy lại còn ngất luôn quý vị 295 triệu bao hồ sơ rồi quý vị nhá đấy đây đấy mới chưa cái xương sẩu của nó mới như thế này quá mới luôn quý vị ạ đây nhìn đến từng chi tiết nhìn đến từng con ốc con ốc này đã mở đâu sơn dấu nhà sản xuất đây các con ốc này như vậy à, đấy ốc bồn ốc bồn đấy ốc chân máy này quý vị này ơi rồi ơi nó vẫn còn sáng như thế này kia mà sơn dấu của nhà sản xuất này. À, rồi là con ốc uh, uh, tổng côn này. đấy rồi sáng trưng chừng chừng hết một lượt quý vị ạ rồi, chiếc xe có thể nói là đại đại chất như mới tình như vừa mới ở trong hãng ra máy đang nổ nha quý vị nhá tôi để chế độ máy nổ đây Seculoa đang quay đây này mà chúng ta thấy là còn không nghe thấy tiếng máy nổ luôn quý vị nhá tất cả mọi thứ là còn di từ A đến Z tôi đã giới thiệu là một chiếc xe như mới vậy lại như vừa mới ở hãng ra mà lại quý vị đấy mới chưa đấy, chúng ta thấy chưa kinh khủng khiếp luôn đấy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 đây tôi thử luôn cánh cửa bên này luôn này này đấy, khẽ cái vào luôn này cửa lái đây đấy, khẽ cái vào luôn thấy chưa rất là đẹp rồi thưa quý vị và bây giờ đã là qua 17 phút giới thiệu chiếc xe này rồi đấy, và chúng tôi đang giới thiệu đến quý vị đó là chiếc xe Honda Civic một chiếc xe còn rất là mới luôn quý vị nhá trước khi kết thúc video này thì một lần nữa tôi lại lướt qua một chút cái hình dáng bên ngoài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 gì nó cũng đẹp đấy đấy, từ cái bệ bước chân này nó còn sáng như thế này đấy rồi quá sợ luôn từ chiếc xe kinh khủng khiếp cái gì ạ đấy đấy cửa chỉ cần thả cái là nó đã vào rồi quý vị nhá đấy đây đây, đây. quên đấy đây đây đây đây quên mất đấy quý vị đây đây à, quý vị đây vẫn còn tem này vẫn còn uh, series này ấy của nhà sản xuất này chìa khóa này chưa một lần dùng này quý vị này đấy sợ chưa hồ sơ tự quản đầy đủ quý vị nhá hồ sơ tự quản đây đầy đủ hết quý vị nhá đây đấy đấy hồ sơ tự quản đầy đủ hết quý vị nhá không thiếu một cái gì cả nhá đầy đủ hết đấy lúc mua là 546 triệu chưa bao gồm à, thuế quý vị nhá lúc đấy là nó khoảng hơn 600 đấy nay chỉ còn 295 triệu quý vị nhá là đã sở hữu chiếc xe này rồi quý vị vâng vừa rồi tôi đã giới thiệu thật kỹ cho quý khách đó là cái sản phẩm chiếc xe Honda Civic và trước khi kết thúc video này thì chúng tôi xin được cảm ơn quý khách đã dành thời gian